Các bạn thân mến nhé, ngày hôm nay thì à, Sơn lại có mặt ở à, một cái chợ phiên gọi là chợ phiên Trùng Khánh thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng các bạn ạ. Thì trong cái buổi chợ phiên ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để Sơn ghi lại tất cả những cái hình ảnh của chợ phiên của người đồng bào dân tộc Tày ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng này các bạn ạ. Thì à, cái ngày hôm nay thì thời tiết thì nó đang hơi mưa một xíu cho nên là bà con đồng bào dân bản ấy người ta cũng đi họp chợ rất là ít cho nên là Sơn sẽ cố gắng cố gắng để uh, ghi lại được tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất, những cái hình ảnh hay nhất ở trong cái buổi chợ phiên Trùng Khánh này. Cho nó có những cái gì hay, những gì đặc biệt thì Sơn sẽ ghi và truyền tải lên kênh để cho các bạn xem nhé. Đấy như các bạn quan sát thấy đây thì uh, cái buổi chợ phiên ngày hôm nay á là đồng bào dân bản là người ta đi họp chợ rất là ít. Cái chợ phiên Trùng Khánh này thì uh, người ta sẽ họp vào các ngày 1, ờ, ngày 5 và ngày 10, 15 các bạn nhé. À, trong cái buổi chợ ngày hôm nay thì à, như các bạn quan sát thấy ấy, thời tiết thì nó hơi mưa cho nên là người đồng bào dân bản là đi họp chợ cũng rất là ít. Ở trên uh, Trùng Khánh của Cao Bằng này thì vẫn chủ yếu là người đồng bào dân tộc Tày các bạn ạ. Ở đây thì uh, người ta cũng uh, bày bán ờ, chủ yếu là vẫn những cái hàng về ờ, rau các thứ và những cái hàng rau này thì vẫn là kiểu người ta trồng được ở ở, ở vườn ở nhà ấy sau đó là cái buổi chợ này người ta đem ra bán đâu à, như các bạn quan sát thấy đây thì mặc dù đây nó là một cái chợ vùng cao thế nhưng mà đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc Tày cho nên là về các cái cách ăn mặc cũng như là mọi thứ thì ờ, người ta cũng ờ, ờ, rất là giống theo kiểu phong cách theo người kinh ấy các bạn cho nên là những cái bộ trang phục của người đồng bào thì nó sẽ không được kiểu không được mặc như ở kiểu đồng bào người mông các bạn ạ đồng bào người mông thì khi đi chợ thì người ta sẽ mặc những bộ trang phục của người mông nhiều hơn nhưng mà người Tày thì người ta phong cách là theo người kinh rất là nhiều rồi khi đi sang đến cái khu vực bên này thì à, Sơn quan sát thấy là người đồng bào họ bán rất là nhiều những cái à, lồng cái giỏ đấy các bạn này những cái lồng cái giỏ này thì à, kiểu như là người ta đem ra chợ bán để cho những người đi đánh bắt rồi đi lương rẫy các thứ ấy thì cái này thì trên vùng cao thì nó luôn luôn là sẵn các bạn ạ những cái này là kiểu như là cái bu gà hay là cái gì uh, chú nhỉ đừng gà đừng vịt các thứ gà vịt lợn các thứ đúng không thì cái này là mình ờ, ờ, đem ra bán ấy, xong rồi người ta mua về để người ta đem về bán vâng Thế như một cái cái cái cái uh, như này cái này gọi nó là cái gì hả chú gọi lồng vịt thôi à. như cái này thì bán bao nhiêu tiền một cái hả chú nhỉ Ba nghìn à nghìn một cái à. này cháu lại chả có vịt nhỉ có vịt cháu mua cho các chú cái <laughs> đây gọi là cái lồng vịt lồng gà đây các bạn ạ à, mọi người ờ, vâng cái này thì ờ, người đồng bào người ta đan nát rất là đẹp cái này đan bằng vẫn đan bằng cây tre chứ chú vâng à, cái tre cây vầu đấy cái kiểu cách mà người ta đan là rất là đẹp mà trông có vẻ chắc chắn các bạn cảm ơn các chú nhé ở đây thì sơn quan sát thấy là có một bà bán rất là nhiều hành <laughs> Chó cho bà nhá Cái hành này nhà mình trồng luôn à bà? Nhà mình trồng được ấy hả? Vâng Nhưng mà cái này thì à, để bán cho các hàng phở thức à, Người ta làm phở, làm bún ấy thì người ta mới Cái này xào không, xào không À À vâng. cái này con rau này là rau rau à, rau rau gọi là rau gì nhở bà nhở à, ờ, nó gọi là chóc hút và rau sạch thì lấy mình lấy ở trên trên rừng à và cái rau này là xào ngon nhỉ và à, đây là gừng ở trên ờ, đồi đây à. gừng trên đồi trên đường và à thế còn cái này là để làm cái gì bà nhỉ cái à cái này kiểu như là cái bàn ăn cơm ấy à, cái này thì làm bằng tre bằng lứa đây vâng À, xin giới thiệu với các bạn đây là cái bàn mà người đồng bào người ta làm để à, có thể để dùng à, ăn cơm vào bữa ừ, ăn cơm và đây gọi là những cái bàn à, thủ công làm thủ công bằng tre bằng lứa thôi kiểu cách cũng rất là hay cái này làm cái bàn uống trà cũng được cái này vâng thế là ừ, bà là người đồng bào tày à vâng người tày à, bà người Tây ở Tân Phong ạ vâng vâng vâng à thế ạ vâng ờ, cảm ơn bà nhá ở khu vực bên này thì uh, Sơn lại quan sát thấy ờ, rất là nhiều ờ, các cái hàng ờ, kiểu như là dưa leo, dưa chuột đấy các bạn này uh, Dưa leo, dưa chuột ở đây thì kiểu người ta người ta bán cũng rất là nhiều và dưa rất là to yeah. cái dưa đây là ờ, cũng người ta cũng trồng thôi nhưng mà dưa dưa mình cảm giác là dưa to à. đấy đây còn là bà bán rau rồi các thứ rất là nhiều à, về những cái mặt hàng ở khu vực này thì chủ yếu là dưa leo các bạn nhé đây các bạn xem này dưa leo ở đây rất là to rất là ngon luôn những cái dưa này là dưa lai hay là dưa gì mà sao nó to thế này cô ờ, à có nghĩa là mình à, chăm bón tốt thì nó quả nó to này đúng không cô? Cái này là cái này mình cũng trồng được cái này cô nhỉ? Ở nhà trồng được. Ở đây cháu thấy là mọi người kiểu trồng dưa này nhiều hay sao á, thấy là rất là nhiều hàng dưa này. Và cháu cảm ơn cô nhá. Đây như các bạn quan sát thấy thì à, các cái hàng à, rau quả này là cũng khá là nhiều. Cà chua này. Và đặc biệt nhất là cái món dưa leo, dưa chuột này các bạn nhé người vào đây là họ trồng được uh, kiểu như nó là hàng uh, quả sạch thôi nhưng mà vì là à, đây kiểu ờ, người ta chăm chăm sóc tốt đây cho nên là cái uh, quả dưa nó rất là to rất là trồng nó rất là ngon các bạn ạ đấy rất nhiều cô ơi như cái dưa này thì cô đang bán là bao tiền một cân đây ạ à? 5.000 một cân ạ à? ồ rẻ nhờ đây các bạn ơi, dưa rất to, rất ngon mà người ta bán rất là rẻ. Người ta bán có 5.000 một cân thôi. 5.000 đồng cho một cân mà đây là dưa sạch luôn nhá. Người ta trồng ờ, người ta trồng được ở nhà vườn sau đó là người ta mới đem ra chợ phiên này để bán đấy các bạn này. Đấy. Khu vực ở phía đường bên bên này mà Sơn vừa đi qua thì ờ, chủ yếu người ta bán ờ, dưa leo, dưa chuột các bạn ạ còn uh, phía bên này nữa thì uh, à, sơn lại quan sát thấy nó rất là đặc biệt cái điều đặc biệt đây thì uh, một dãy hàng uh, sơn thấy uh, người đồng bào người ta bán rất nhiều những cái kiểu như là rau khoai lang ấy các bạn nếu mà sơn không nhầm thì đây chính là rau khoai lang đây sơn uh, quay gần hơn để cho các bạn xem à, đúng chính xác đây là rau khoai lang luôn các bạn này Đấy, em chào bà nhá và cái, đây là rau khoai lang đúng không bà? Đúng vâng, rồi. Vâng, cái cái rau này là mình bán để người ta đem về trồng hay là đem đem về trồng với cả uh, cho trâu cho lợn các thứ ăn được đúng không bà? Vâng, vâng. Vâng, cảm ơn bà nhá. Đây như các bạn quan sát thấy đây thì một dãy này là toàn bộ là người đồng bào người ta đang bán uh, cái rau khoai lang nhá. Rau này thì uh, người ta nhặt sẵn như này để uh, đem ra chợ này bán và cho những người mua về làm làm làm giống lên các bạn này kiểu làm giống với cả ờ, có thể là cho lợn các thứ ăn được ấy rất là nhiều <laughs> rất là nhiều rau khoai lang luôn này các bạn này đây này còn có cả gánh luôn đấy trong cái chợ Trùng Khánh này thì ờ, như các bạn quan sát thấy thì ờ, nó chủ yếu là <laughs> mình thấy <laughs> nhiều rất là nhiều rau khoai lang và dưa chuột dưa chuột dưa leo đấy các bạn Đây cả bên này nữa các bạn này Bán nó rau khoai lang thôi Rất nhiều còn à, phía bên đằng bên này nữa thì à, lại là tiếp tục là những cái hàng gia súc gia cầm rồi các bạn ạ à, sơn quan sát thấy thì lại có gà và vịt chắc là kiểu gì cũng sẽ có cả à, chó còn lợn các thứ kiểu gì có đây gà và con à, à, chăn nuôi mỗi người là có một hai con đem ra chợ này để bán toàn là gà ta gà đồi thôi các bạn nhé gà ngon luôn ấy. gà di luôn đây cả chó nó đây các bạn này chó con đấy chó con <laughs> rất là thích <laughs> mấy con chó con mỗi một à, con chó thì sẽ à, cho một cái lồng và mỗi một cái lồng như thế này thì sẽ nhốt uh, à, 2 đến ba con gà vịt và sau đó người ta đem ra chợ phiên này để bán ở ờ, đây có cả chim bồ câu nữa các bạn này có ờ, chim bồ câu nữa Đây. là nhiều Khu vực này thì chủ yếu là người ta bán về à, gia súc thôi các bạn ạ Gia súc, gia cầm, gà, vịt, ngan, rồi uh, chó, lợn rồi. rồi các thứ Nói chung là về uh, những cái mặt hàng về uh, gia súc Hàng uh, mổ và hàng uh, con giống các bạn ạ Đây chó con này các bạn này Có rất là nhiều chó con mỗi con thì một đồng cháu con này thì thì bán bao nhiêu tiền một con hả bà bà nhỏ à, bà, bà, bán bà bán là bao nhiêu tiền một con chó con như này à, một con 200 à? một con chó này 200 thôi các bạn ạ chó con cho giống này chó ờ, cũng khá là hay khá là đẹp các bạn ạ bên này sơn ờ, quan sát thấy rằng người ta bán cũng rất là nhiều gà các bạn ạ chủ yếu là gà vịt mấy cả chó đấy cũng rất là nhiều còn uh, buổi hôm nay thì sơn không thấy chưa thấy chưa thấy uh, người ta bán con lợn giống vẫn uh, chủ yếu là gà vịt chó các thứ thôi Sơn à, sẽ phải di chuyển sang à, khu vực khác nữa xem là có cái gì nó đặc biệt hơn không các bạn nhé Bên này thì là khu vực hàng con giống rồi các bạn ạ à, Vịt giống rồi ngan giống Rồi à, tóm lại là khu vực bên này thì người ta sẽ chủ yếu là bán hàng giống Thế còn à, cái khu vực à, bên à, vừa nãy kia thì là chủ yếu là hàng à, hàng thịt các bạn ạ. Đấy như các bạn quan sát đây, chủ yếu là hàng con giống nhá ngan gà vịt gà con gà giống này các bạn này cái khu vực uh, sân vừa quay lúc trước thì uh, khu vực đấy là toàn cái hàng uh, hàng to hàng thịt hàng mổ đâu các bạn còn đây là bên này là người ta kiểu cũng phân tách riêng ra khu vực bán uh, con giống với cả khu vực bán uh, con thịt riêng đây rồi các bạn ơi à, Sau một vòng sân đi thì ra đến đây thì lại đã quan sát thấy là Bà con đang bán à, những con lợn giống ở đây rồi <laughs> Vâng đây là lợn giống này Lợn này là lợn đen à bà nhỉ Vâng Thế bà đang đi à, mua lợn giống à Thế bà đã mua được chưa Vâng Bà cứ xem đã đúng không Vâng xem trước Vâng à, mỗi một con lợn thì sẽ cho vào một cái lồng như thế này các bạn ạ mỗi một con lợn cho vào một cái lồng như thế này và họ sẽ bày bán ra đây ai à, có nhu cầu mua về làm giống thì sẽ qua khu vực à, bên à, bày bán là lợn giống Đấy, gà thì bên gà vịt bên vịt phân tách riêng luôn các bạn ạ Lợn như này là mình đang bán là vòng bao nhiêu tiền một con hả cô nhỉ? Một con mấy trăm thôi á? Ô, thế là như một con này thì nó được tầm bao nhiêu cân cô? Tầm 10 cân. Và một con này thì bán mấy trăm thôi à? Mấy mấy mấy trăm cụ thể là mấy trăm một con này cô? 8 900 một con. thế nó rơi vào khoảng 80 000 một cân đúng không? Thế thì giá lợn nó cũng khá là rẻ chứ nhỉ? Vâng Ở phía xa xa bên kia thì Sơn cũng quan sát thấy là người ta còn bán cả trâu, bò các thứ các bạn ạ Bây giờ vì cái cái đường này như các bạn quan sát thấy đây cái đường này vì giờ trời mưa cho nên là nó rất là bẩn ờ, Sơn sẽ đứng ở đây Sơn ghi kéo gần nó lại cho các bạn xem thôi Đây một số những lái à, buôn và người dân là người ta cũng đang giao dịch mua bán những con trâu, con bò bên kia đây Quay một cái khu vực bên này các bạn ạ. À, sau khi uh, Sơn đi quay ở khu bên hàng bán gia súc gia cầm thì bây giờ Sơn lại đang có mặt ở khu uh, bán ờ, đồ ăn này các bạn ạ. À, xong quan sát thấy thì uh, đây có một cô cô bán uh, rất là nhiều đậu phụ rán này các bạn này. Đậu phụ này uh, cái này là mình rán xong rồi là bán này cho người ta về ăn ăn cơm đấy hả cô? À, thế như như cái đậu phụ này thì uh, cô đang bán là kiểu bán như thế nào? Theo bán à bán theo cân hả cô vâng ôi cái này ngon đấy nhỉ cái này cái này cứ thế này à, chấm ờ, mấy cả ờ, xì dầu các thứ là ăn luôn được các cô vâng đây đây cô ờ, bán 40 nghìn một cân à đấy cô không cháu chỉ mua một ít để cháu lát cháu ăn thôi đấy cô có có cái gì để chấm luôn không à thế ạ à đấy cô cô bán cho cháu một ít thôi, khoảng uh, 10 ngàn thôi 10 ngàn thôi để cháu uh... Vâng Cháu thấy cái này có vẻ hấp dẫn quá mà À, vâng vâng à. Vâng à, Đầu tiên thì Sơn quan sát là Sơn cứ tưởng là bánh rán các bạn ạ Nhưng mà cuối cùng <laughs> ra hỏi cô bán thì cô bảo là đậu phụ Rồi cháu sẽ mua một ít để ăn thử Còn bên này thì mới chính xác là hàng bánh này các bạn này <laughs> Đây mới là bánh rán này à, Bánh rán rồi bánh trưng Rồi mình quan sát thấy có thêm cả món bánh Bánh bánh bánh gì nữa kìa các bạn kìa ở khu vực này thì là dãy hàng phở các bạn ạ Lòng phở một dãy khá là dài Và cũng khá là đông uh, Kiểu mọi người đi chợ ăn phở ở đây Đấy, Như các bạn quan sát thấy đây thì uh, uh, Cũng khá là đông khách hàng đang uh, ngồi ăn phở Vào đây thì uh, Dương quan sát cũng là có những món phở Kiểu như là phở bằng uh, thịt quay các bạn này Đây cho các bạn xem một xíu này uh, Cái này thì có lạc sườn này Rồi là hạt chỉ này rồi thì có cả ngan vịt gà đấy nói chung là những cái đồ ờ, phở đồ ở đây trông cũng khá là ngon và hấp dẫn nhưng mà bây giờ chắc là sơn phải đi quay một lát đã sau đó là lát sẽ quay lại ăn để thưởng thức xem là như nào các bạn ạ khá là đông du khách khá là đông ờ, mọi người đi kiểu đi chợ ờ, đang thưởng thức những cái món phở thịt quay ở đây các bạn ạ đây quan sát thấy thì hàng phở Lào cũng ờ, có món thịt quay, có món ờ, vịt quay này, rồi thì lợn quay các thứ. Ô, oh, bên này mình ờ, thấy có một miếng kiểu như ba chỉ, ba chỉ rất to. <laughs> Đây, gần lại một chút cho các bạn xem. Ba chỉ lạp sườn. gọi là phở ba chỉ lạp sườn. Cái món những món này thì anh Hải Sapa là anh ờ, cũng đã review đây cũng đã quay thưởng thức rồi nhưng mà, nhưng mà mình thì ờ, hôm nay ờ, mình không quay về ẩm thực cho nên là mình cũng chỉ review lại một xíu hình ảnh ở đây cho các bạn xem thôi Nó lát thì mình sẽ quay lại và mình thử thưởng thức rồi các bạn à, chắc có lẽ là Sơn sẽ ngồi đây để ăn phở luôn các bạn ạ bởi vì là Sơn thấy cái món ba chỉ này hấp dẫn quá rồi món ba chỉ này thực sự là hấp dẫn nhưng mà Sơn chỉ uh, ghi lại chút hình ảnh như thế này để cho các bạn xem thôi Còn uh, khi ăn thì Sơn sẽ không quay bởi vì Sơn không quay về ẩm thực uh, Như anh Hải uh, thì anh uh, chuyên quay về ẩm thực ăn uống thì thì anh ấy uh, sẽ review cả lúc ăn nhưng mà Sơn sẽ review cho các bạn nhìn thấy thôi Các bạn nhìn thấy các bạn sẽ cảm giác rất là thèm luôn <laughs> lạc sườn với cả ba chỉ này Trông những cái miếng uh, người ta chiên nướng lên trông có vẻ ngon hấp dẫn lắm các bạn về đây á, ăn thịt chó à, à hàng thịt chó ở chỗ nào cô à cái món nó gọi là vitamin go go đấy là sở trường của anh hải rồi vâng anh hải thì anh ờ, sở sở thích của anh là món ờ, vitamin go go đây bây giờ thì uh, xuân sẽ ăn phở ba chỉ các bạn ba chỉ ba chỉ luống Ờ, cái món này thực sự là các bạn nhìn ờ, khi các bạn nhìn thấy đấy các bạn thấy là nó rất là hấp dẫn rất là ngon Ôi cảm giác uh, chưa ăn mà cảm giác mà nó đã phê <laughs> nó đã phê nó cảm giác nó sướng các bạn đây này à, cho thêm đi chị cho em thêm một xíu nữa đi hơi hơi ít bà, bà, bà, bà, bà, chỉ giòn thôi còn lạp sườn thì em uh, ăn mãi lại không ấy em nhìn những cái món ba chỉ này em nhìn đấy phải hấp dẫn à À, các bạn ơi, bây giờ thì uh, Xuân sẽ uh, <laughs> mua một cái cân dưa này để ừ. à, ăn thử xem là cái dưa dưa chuột dưa leo ở đây người dân người ta trồng cái à, cái vị dưa ở đây nó có ngon không các bạn nhá à, thì sau khi à, sơn mua xong một cân dưa cho bà cụ đây thì chắc là sơn cũng xin phép được kết thúc video này thôi các bạn ạ bởi vì là trong cái chợ phiên ngày hôm nay thì những cái khoảnh khắc mà sơn đã ghi, lưu lại sơn đã ghi được hình lại để truyền tải đến cho các bạn xem á thì nó gần như là cũng đã đầy đủ rồi Đấy, ăn rồi, rồi <laughs> mọi thứ có rồi Còn bây giờ thì Sơn sẽ à, mua một cân dưa này nữa thôi các bạn ạ à, Dưa này thì bà đang bán bao nhiêu một cân đây ạ? Cân 5 nghìn ạ 5 nghìn ạ, và vâng, bà cho cháu một cân thôi Cháu, à, vâng, cháu gọi là mua ủng hộ cho bà thôi những, những quả như nào là ngon bà? Nhưng mà cái này có có có thuốc sâu không bà? Không, à, không đâu Không, không có thuốc sâu á à. thì... Xem xem quả, quả nào to, to thì lấy ra. À Vâng, thì cái này uh... Lấy lấy 10 nghìn hai chị ạ. Thôi thôi cháu chỉ uh, mua một cân thôi, cháu Ủa. chỉ mua một cân uh, Cái nào tốt thì cháu phát rồi. Vâng, cái này mấy quả thì được một cân bà nhỉ? Cân cân xem một cái biết đấy. À, thôi đây. Cho quả vừa to vừa dài các bạn ạ. <laughs> Nó lại còn cong cong. <laughs> Ở đây chắc là được rồi đấy bà. Không đâu. Được rồi, thoải mái rồi bà ơi. Thoải mái rồi. Dạ. Được uh, một cân uh, mốt rồi. Ở đây cháu gửi tiền bà à, 5.000 một cân đúng không bà? Vâng vâng 5.000 vâng. một cân Thôi đây cháu gửi cháu cho bà luôn này Ồ xin cảm ơn nhá <laughs> Vâng ừ. Rồi à, Các bạn ơi thôi Sơn à, mua một cân dưa bán 5 nghìn thôi mà thôi cho bà luôn à, Thì thôi nhá Vậy là chắc là Sơn sẽ kết thúc cái video này tại đây Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhá vâng, vâng, Bye bye